Xin chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh Vâng, hôm nay chúng tôi đem đến cho các bạn uh, sản phẩm là máy vắt uh, Máy xay vắt liên hoàn Sắn dây, nghệ, các củ Đấy Thì uh, máy tổng thể như thế này Nó làm bằng inox Rất chắc chắn Và đẹp, dễ vệ sinh Đấy, trong quá trình mình sử dụng uh, rất để, để, để vệ sinh máy Đấy Thì máy thì uh, hoạt động cũng khá đơn giản thôi mình thì là nguyên lý của nó là mình có thể à, bỏ nghệ hoặc là sắn dây hoặc là các thứ củ các thứ bỏ vào đây thì quá trình máy xoay sẽ nó sẽ nghiền nghiền các à, nghệ để sắn dây các thứ đấy thì à, sau khi sản phẩm được nghiền ra sẽ đưa qua phần bên này đấy sẽ có một đường ống nước dẫn thẳng vào đây đấy để nó hòa trộn với cái sản phẩm vừa được nghiền ra đấy trong này có thiết kế là những cái chổi trong này có cái chổi này đấy nó sẽ quét để qua những cái sản phẩm qua những cái à, màng lọc như này đấy thì à, sau đó thì à, các tinh bột sẽ được ra với được ra đây đấy thì chúng ta có thể một là để xô hứng lên trực tiếp hoặc là chúng tôi có kèm theo cái ống như này đấy để mình có thể dẫn ra một cái xô hoặc cái chậu xa hơn một chút để mình hứng sản phẩm đấy máy thì cũng khá đơn giản thôi đấy các bạn có thể nhìn trong này đấy quả lô của nó thì à, nó được à, thiết kế à, những cái cái chén chém củ như thế này đấy để đảm bảo là các nghệ sắn dây các thứ sẽ được bào bào nhỏ bào mịn đấy để ra sản phẩm được gọi là được năng suất nhất đấy máy thì chuyển động qua dây cu loa này đấy thì à, ở nó sẽ sử dụng motor 3 à, kW là của motor toàn phát 100 000 đồng đấy các bạn có nhìn nhìn thấy đây motor 3 kW này à, 4 4 HP này đấy sử dụng điện gia đình 220V 15A đấy motor 100 100 000 đồng các bạn yên tâm sản phẩm được bảo hành 12 à, tháng đấy trong quá trình sử dụng trong vòng 12 tháng có cháy hỏng gì thì có thể đổi mới luôn đấy sản phẩm là khi mua về thì các bạn có thể lắp đặt ờ, đơn giản thôi dễ dàng thôi tức là đây là có bệ để để ờ, motor đây đấy chúng ta để ờ, các để motor sao cho các cái chân của motor ấy nó trùng với các cái lỗ này để bắn cái bắt cái vít vào đấy để cố định cái motor sau đó chúng ta lắp cái pulley như thế này chúng ta kèm cái pulley đôi như thế này đấy lắp thế nào để cái pulley này nó song song với cái pulley đôi chân này để khi mình bỏ dây dây cu loa ấy thì nó sẽ thẳng thẳng cái dây bu loa này đấy và trong quá trình lắp thì các bạn để ý là không nên lắp căng quá không nên trùng quá nhé đấy để đảm bảo cái à, vấn đề hoạt động của cái uh, motor nó bền và tuổi thọ nó cao đấy và đem lại năng suất nó được tốt hơn đấy thì uh, ở đây thì chúng tôi có thiết kế uh, hai cái nấm như này để uh, mình uh, tăng giảm cái độ uh, bào của sản phẩm đấy khi mà mình muốn bào mịn hơn chút nữa thì chúng ta sẽ vặn vào để à, cái à, cái màng này sẽ sát với cái lô này đấy để khi nó bào nó sẽ sản phẩm sẽ được mịn hơn đấy. ở đây chúng tôi có thiết kế một đường nước như này đây là đầu vào của nó còn cái là đầu ra của nó chúng ta lắp đặt như này đây là có cái ống chúng tôi kèm như này luôn đấy chúng ta lắp như này đây là đầu vào rồi bên này thì chúng ta sẽ có cái nút vàng như này này mở hai con ốc này ra bỏ cái này vào vít lại cố định nó rồi bỏ cái ống này vào đấy xe ống nước sẽ được truyền từ bên này để vào trong cái lồng này để hòa với sản phẩm vừa được nghiền để à, nó à, quét vào cái cái màng này để lắng xuống cái tinh bột nghệ tinh bột sắn các thứ các củ đấy. máy hoạt động khá đơn giản thôi đây thì chúng tôi có kèm theo à, cái màng màng trắng như thế này để bảo vệ cái bu và chắn ờ, chống được sự ờ, nguy hiểm trong ờ, khi sử dụng nếu may có va chạm hay gì trong quá trình mình sử dụng máy đấy sẽ an toàn hơn thì à, sản phẩm của bên điện máy Cường Linh chúng tôi sẽ được phân phối và giao hàng trên toàn quốc các bạn chỉ việc ở nhà gọi điện đặt hàng đấy chúng tôi sẽ sắp xếp hàng gửi đến tận nhà các bạn đến nơi thì các bạn có thể à, bóc máy để kiểm tra đúng sản phẩm đúng như chúng tôi quảng cáo thì mới à, nhận hàng và thanh toán tiền đấy đó tiện như thế tránh việc à, sự lừa lọc trên nhiều khi bán hàng trên qua mạng thì cũng có một số người sẽ ngại vấn đề đấy là hàng hàng đến nơi mình sẽ không được như chất lượng những con còn bên bên máy cự linh chúng tôi thì đảm bảo việc đúng hàng đúng chất lượng thì các bạn mới phải thanh toán tiền đấy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 để xem những ờ, video tiếp theo và những sản phẩm à, hữu ích ờ, dành cho người dùng cảm ơn tất cả các bạn